Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa cùng toàn thể đại chúng Hôm nay là ngày 26 tháng 6 âm lịch năm nhâm dần Chúng ta đang có mặt tại tỉnh thất giác tình nhiên trong khóa tu niệm Phật lần thứ năm à, Xin hỏi đại chúng từ hôm qua đến giờ đại chúng ở trong tỉnh thất có cảm thấy hoan hỷ và an lạc không ạ? À? <laughs> trước khi vào thời à, tính pháp mà sư cô xin à, hỏi đại chúng là khi hôm mình ở trong các phòng ngủ đó à, quý vị nào ngủ không được đưa tay lên sư cô xem ngủ không được á đưa tay lên à, ở nhà con ngủ không được à <laughs> thế thì à, chúc mừng quý vị tí nữa đây quý vị ngủ sẽ rất là ngon <laughs> những người nào khó ngủ nhưng mà nghe sư cô thuyết pháp là bắt đầu là ngủ tại vì à, tại vì đó là <laughs> một liều thuốc rất là bổ ích ha <laughs> cho nên ai mất ngủ quý vị à, giới thiệu đến sư cô chữa trị cho chỉ cần ngồi nghe sư cô thuyết giảng 30 phút là ngủ liền dạ. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Vô Lượng Thọ. À, hôm nay chúng ta học đến nguyện thứ 16 là Sân Nguyện Ủ Su Duyên, là Thanh Văn Vô Số. À, chúng ta biết rằng nguyện thứ 15 là Sâu Minh Ủ Đen, à, là nói về thọ mạng của Đức Phật A-di-đà cũng như thánh chúng ở cõi Tây Phương là vô lượng. À, và nguyện thứ 16 là chúng thanh văn ở cõi tịnh độ vô lượng à, đây là một trong những cái phước của cõi tịnh độ à, chúng ta biết rằng cái phước ở cõi tịnh độ của đức phật a di đà tiêu biểu nhất là thọ mạng vô lượng thứ hai là trí tuệ à, vô lượng Thứ ba là chúng đệ tử vô lượng. Thưa đại chúng, nếu một người nếu họ đầy đủ ba cái vô lượng này thì đó là một phước báo rất là lớn. À, thứ nhất là vô lượng quang là trí tuệ vô lượng. Thứ hai là vô lượng thọ là thọ mạng vô lượng. Và thứ ba là chúng đệ tử vô lượng. Ở đây đại biểu lấy thanh văn chúng thanh văn vô số à, để mà nói lên cái quyến thuộc của Đức Phật A Di Đà rất là nhiều. À, quý vị thấy như sư cô đó à, hướng dẫn khóa tu thì cùng lắm là 300 người là cùng nhiều nhất là 300 người. À, mà quý vị thấy Đức Phật, chư Phật và quá độ là vô lượng phải dùng vô lượng. À, đó là phước báu của quý vị đó duyên quyến thuộc rất là lớn à, lúc sáng à, sư cô có thư với đại chúng trong khi mình ăn cơm đó à, sư cô chúc nguyện rằng sau này chúng ta đều là quyến thuộc à, bồ đề quyến thuộc với nhau chúng ta cùng ở cõi tây phương tịnh độ à, mà những chúng thanh văn này chính là bồ đề quyến thuộc của đức phật a di đà à, bây giờ chúng ta sẽ vào kinh văn á 我迦佛时，寿命无量，国众生闻天人无数，寿命一切无量，假令三现大现世界众生，悉成圆觉，于百千劫，悉共知教。若能知十量数者。” Bù Trụy Trần Chuyển Đây là đoạn văn hôm trước chúng ta cũng có đọc qua. À, trong một đoạn kinh văn này chia thành hai nguyện là nguyện thứ 15 và nguyện thứ 16. Nguyện thứ 15 hôm trước chúng ta học đến là chỗ sâu minh ủ len. À, của chua phó sự sâu minh ủ len. Đây là nguyện thứ 15. À, bây giờ chúng ta tiếp theo. À, Quốc trung sinh vận thiên dẫn vũ su Quốc trung Từ trung Là từ trung Giống như âm đọc tiếng Việt Của là quốc Quốc độ à, Hay là đất nước Hay là cõi Mà trung là trong Như vậy là của trung là Trong đất nước Hoặc là trong cõi ấy à. sân quẩn sân là âm thanh quẩn là nghe sân quẩn là nghe âm thanh à, là những chúng này à, khi nghe đức phật thuyết pháp dùng nhĩ căn của mình lắng nghe chân lý và chứng ngộ giải thoát đó là thanh văn thiên dẫn thiên là là thiên dẫn là nhân <laughs> như vậy thiên dẫn là thiên nhân và trời người à. tiếp tục ủ su ủ là vô su là số như vậy ủ su là là vô số à, quý vị thấy tiếng trung có dễ học không rất là dễ học à, bây giờ chúng ta à, đọc lại cái câu này ha của trung sân quận thiên rện vũ su nghĩa là trong cõi ấy chúng thanh văn trời và người vô số à, đại chúng đọc theo sư cô của trung sân quện thiên rện 无数国众生天人无数，hay quá à. à bây giờ vị nào sư cô đọc tiếng trung vị nào mà nói được cái nghĩa là sư cô sẽ thưởng sư cô đọc hai tiếng thôi một lần là hai từ thôi hả của trung nói nghĩa của trung quá giỏi quốc trung là trong quốc độ đó trong cõi đó sân quệnh thanh văn <laughs> rồi thiên rảnh trời người hoặc ủ su hồ số quá giỏi đấy <laughs> à, học cái dễ không rất là dễ bây giờ là sư cô đọc quý vị nói nghĩa nha của trung của trung sân quẩn thiên dẫn ủ su <laughs> không thể diễn tả được cái sự thông minh của quý vị <laughs> à, <laughs> như vậy câu kinh này là nói rằng trong cái cõi nước cực lạc à, là chúng thanh văn và có trời người vô số nha yeah. chúng ta tiếp tục sâu minh y chia ủ le sâu minh là thọ mạng à, sâu là thọ minh là mạng như vậy sâu minh là thọ mạng y chia y là diệt chia là giai diệt giai diệt là cũng giai là đều à, như vậy là diệt giai là cũng đều à, ủ su là vô số hôm trước chúng ta học rồi à, như vậy là sâu minh y chia ủ su có nghĩa là thọ mạng cũng đều vô số giỏi quá à. <laughs> rồi lặp lại lần nữa rồi chúng ta rồi, à, giống như lúc nãy ha sâu minh y chia ủ liền à. chúng ta đọc tiếng hoa hai lần rồi sư cô đọc quý vị nói nghĩa ha rồi duy b bắt đầu <laughs> bây giờ có phần thưởng đó nha rồi show min thọ mạng ừ. y chia y chia cũng đều ủ su vô số à, Sâu minh y chê ủ su Quá giỏi Tràng pháo tay Rồi à, Tiếp tục ha Trà linh Có nghĩa là giả sử Trà linh là giả sử ha. San xuyên ta xuyên sư chia San là tam Chen là thiên là ngàn Như vậy san chen là tam thiên là ba ngàn à, Dễ ha, có những từ dễ Nhưng mà cũng có những từ khó Ví dụ như là trà linh là khó đó Trà linh là giả sử Nhưng mà san chen là quý vị biết à, Tam thiên, cái âm đọc nó cũng tương tự Như vậy san chen là ba ngàn à, ta chen ta là đại Đó, đại à. tiếp tục chen từ chen này cũng là ngàn nhưng mà không không phải là số lượng mà nó trở thành một danh từ à. như vậy là ta chen là chỉ một thế giới lớn à. rồi phía sau là sư chia là thế giới sư là thế chia là giới như vậy sư chia là thế giới à. trung sân trung là chúng sân là sanh trung sân là chúng sanh à. âm đọc tương tự hết như vậy sư cô dịch hết cái câu này chả linh san sen ta sen sư chia trung sân có nghĩa là giả sử chúng sinh ở trong tam thiên đại thiên thế giới si trấn duyên chuyển si là tắc à, tắc mình hay dùng từ tắc tầng tật như vậy từ tắc đây có nghĩa là sao hết thảy à hết thảy ha si hết thảy rồi trấn trấn là thành như sư cô tên sư cô là trấn đó khuây trấn là tuệ thành ở đây trấn là thành à, như vậy tất thành là hết thảy đều thành à, thành cái gì duyễn chuyển duyễn là duyên à, duyên chuyển là giác à, như vậy duyên chuyển là duyên giác à, từ duyên trong từ nhân duyên từ giác trong từ giác ngộ đó à, như vậy là duyên chuyển chi chẳng duyên chuyển tắc thành duyên giác hoặc là hết thảy thành duyên giác à, Duyên giác là một quả vị. Dúy bài xiên chế. Dúy là ư. Bại là bắt. Trên là thiên là ngàn. Chế là kiếp. Ừ. Như vậy là bãi sen chĩa là trăm ngàn kiếp ừ. từ dưới ư nó là phó từ mình dịch là ở trong ừ, ở trong trăm ngàn kiếp ừ. trăm ngàn kiếp bãi sen chế bách thiên kiếp ừ. si công chi treo từ si này giống như từ si lúc nãy như vậy cũng là hết thảy nó là âm hán việt là tất à. côn là cộng cộng là cùng nhau chi là kế trong từ kế toán như vậy là tính toán ha từ treo là từ giảo nghĩa là suy lường ừ. như vậy chi treo có nghĩa là tính toán suy lường hả si công là hết thảy cùng nhau cộng là cùng mà tính toán suy lường à, si công chi treo hết thảy cùng nhau tính toán suy lượng rua nắng chư sĩ ủ len trở bu xủy trăng chuyện rua là nhược mình dịch là nếu nắng là năng có nghĩa là có khả năng hoặc là có thể như vậy rua nẫn là nếu có thể à, tiếp tục trư là tri là biết à, nếu có thể biết biết gì sĩ ủ su trờ ủ su là vô số à, từ trờ là từ cuối câu nó không có nghĩa à, từ sĩ là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số nhiều là chỉ cho cái chúng thanh văn ở cõi tịnh độ đó cái chúng đệ tử của Đức Phật A Di Đà đó. À, như vậy cái câu này là mình dịch là nếu có thể biết được số lượng của những chúng sinh đó à, bu sử trân trệ từ bu có nghĩa là không sử là lấy hoặc là nhận là sử trân trệ là chánh giác là ngôi vị phật à, như vậy ở đây có nghĩa là nếu có thể biết được số lượng của chúng sinh ở cõi ta bà cõi cực lạc thề không thành chánh giác đó là lời nguyện của đức phật a di đà bây giờ sư cô dịch hết một đoạn để chúng ta nắm được cái nghĩa nó liên tiếp nhau trong cõi nước đó chúng thanh văn trời người vô số thọ mạng cũng đều vô lượng giả sử chúng sinh ở ba ngàn đại thiên thế giới đều thành quả duyên giác ở trong trăm ngàn kiếp cùng nhau tính toán suy lường nếu biết được số lượng của chúng sinh ấy con thề không thành Phật đây là nguyện thứ 16 và nói về chúng tùy tùng của Đức Phật Ai Đà ở cõi cực lạc là vô lượng là, vô số như vậy để có được cái quyến thuộc nhiều như vậy thì Đức Phật A Di Đà phải kết duyên với chúng sinh, phải có nhân duyên mới thành Bồ đề quyến thuộc. Quý vị ở nhà kiếp này quý vị gặp anh A, gặp người B là chồng, là con, là cháu, hay là vợ của mình cái đó đều là nhân duyên không tự nhiên mà nó thành thế giới này rộng lớn bao la vì sao là mình gặp cái anh đó làm chồng vì sao cái người đó sinh ra là con của mình không phải tự nhiên mà nó có mà do nhân duyên mình với họ kết cái nhân duyên như vậy cho nên là nếu mình kết duyên lành thì họ đến trả quả lành à, mà kết cái duyên xấu là họ đến đi đòi nợ phải không à, do đó mà ở nhà mình mà gặp ừ, người chồng hay người con à, yêu thương mình hiếu thảo với mình thì mình biết đó là quá khứ mình kết duyên lành với người ta à, còn nếu mình gặp người chồng mà mình gọi là không mấy ờ, được mãn ý của mình hoặc người con mình thường hay đau đầu ờ, với nó à, thì biết rằng kiếp trước mình cũng làm giống như vậy à, những cái nhân <laughs> như vậy để kiếp này mình thọ nhận kết quả như vậy à, cho nên tóm lại vui buồn sướng khổ đều là do mình tạo à, cho nên bây giờ mình phải tự quá giải cái nhân duyên đó à, bằng cái gì bằng cái sự hiểu biết về nhân quả và và đối mặt với cái thực tại và hóa giải bằng cách là chuyển nghiệp mà chuyển hóa à, biết hồi trước là mình gây cái nhân không tốt bây giờ mình chuyển hóa là mình gây cái nhân tốt mình tạo cái duyên lành để kết lại với nhau à, chứ không phải mình đi than trời trách đất tại sao tôi gặp ông chồng như vậy tại sao tôi sinh ra có một đứa con như vậy không phải tại sao không phải tại ai hết mà tại ai tại mình à, tại mình tới đại chúng ha chính vì thế mà mình mới đi tu đi tu để chuyển nghiệp bây giờ mình sẽ giải thích những cái từ ngữ ở trong cái nguyện này à, thanh văn là những vị đệ tử của Đức Phật dựa vào chân lý tứ đế là hiểu được cõi đời là khổ và tu theo khổ tập diệt đạo mà chứng ngộ được thoát cái sanh tử luân hồi thì gọi là thanh văn thứ hai là duyên chế là duyên giác duyên giác là những người có thể là họ ngồi tĩnh tọa nhìn một chiếc lá rơi à, họ quán họ biết đó là lẽ vô thường cho nên họ giác ngộ được cái chân lý vô thường mà họ thoát ly khổ hải thì gọi là duyên giác duyên là sao là quán cái nhân duyên của tất cả các pháp à, tại vì quý vị biết tất cả các pháp đều do duyên mà thành à, một chiếc lá rơi nó không phải tự nhiên mà có nó cũng là do nhân duyên tại vì bây giờ nó hết tuổi thọ rồi nó phải rơi rồi rụng một chiếc lá bắt đầu hé nở cũng là nhân duyên à, cho nên là ta quán lá rơi lá rụng hoa khai hoa tàn ngộ được chân lý vô thường à, còn thanh văn là duyên nơi cái âm thanh giáo hóa của đức phật ngộ được cái thế gian là, là vô thường khổ à, hiểu được khổ tu theo giáo lý tứ đế mà thoát khổ thì gọi là chúng thanh văn à. tam thiên đại thiên thế giới mình phải hiểu như thế nào nè à. tam thiên là ba ngàn đại thiên thế giới thì à, theo cách tính của Phật giáo á, một ngàn tiểu thế giới thành một tiểu thiên thế giới à, một ngàn tiểu thiên thế giới thành một trung thiên thế giới một ngàn trung thiên thế giới thì thành một đại thiên thế giới và phạm vi giáo hóa của một đức phật là một đại thiên thế giới và đại thiên thế giới thì thì có những gì à, thứ nhất là một hệ mặt trời một hệ mặt trăng thứ hai là núi tu di à, thứ ba là tứ châu thiên hạ thứ tư là địa ngục thứ năm là thiên sứ ở núi tu di và thứ sáu là cõi không cư thiên à. mặt trời mặt trăng là một cái hệ ngân hà à. núi tu di thì mình theo truyền thuyết thì nói rằng địa cầu của mình á, lấy núi tu di là trung tâm bảo rằng núi Hy Mã Lạp Sơn Ấn Độ đó là trung tâm của thế giới à, mình cũng không hiểu được <laughs> tính sao ha à à, thứ ba là tứ châu thiên hạ thì có, thiên hạ này có bốn châu à, thưa đại chúng mình đang ở cái châu nào hả diêm phù đề còn gọi là nam thiểm bộ châu à, cái cõi mình đang ở là nam thiểm bộ châu à, như vậy thì đức phật thích ca của mình giáo hóa cái phạm vi của ngài là là bao bao bao lớn Đức Phật giáo hóa là một đại thiên thế giới à, nhưng mà hóa thân của Đức Phật Thích Ca gọi là ứng hóa thân thì chỉ giáo hóa ở trong phạm vi là cõi Nam Diêm Phù Đề à, hay còn gọi là cõi Ta Bà à, của chúng ta đây ha đấy như vậy là những cái từ ngữ ở trong cái nguyện này mà sư cô đã giải thích xong thưa đại chúng tuổi thọ dài lâu là một phước báo lớn à, một phước báo rất là lớn à, mạng sống của chúng ta hiện tại à, trung bình là 100 tuổi còn theo Phật pháp là mạng sống của con người cao nhất là 84.000 tuổi à. trung bình cao nhất là 84.000 tuổi à. và thấp nhất là 10 tuổi à. đó là thuyết của đạo Phật còn thuyết ở bây giờ là tuổi thọ trung bình là 100 tuổi như vậy nhà Phật tính như thế nào mà tuổi thọ tới 80 4.000 tuổi vậy à. tính như thế này quý vị à. nó có hai chiều là một chiều tăng và một chiều chiều giảm tăng thì gọi là chân trịa giảm gọi là chèn trịa tăng tức là con người hành thiện nhiều giảm là khi con người tạo ác thì tuổi thọ sẽ giảm à, như vậy là khi con người làm thiện thì tuổi thọ con người tăng lên khi con người tạo ác thì tuổi thọ của con người giảm dần như vậy là bắt đầu từ 10 tuổi mình tính nha 10 tuổi cứ 100 năm tăng một tuổi nếu chúng sinh là hướng thiện từ 10 tuổi mà chúng sinh hướng thiện cái thế giới chúng sinh đó hướng thiện thì cứ 100 năm tăng thêm một tuổi và cái tăng dần tăng dần cho đến 8 vạn 4 ngàn tuổi là 84 ngàn tuổi đến cái cái cao này này cái tuổi thọ cao này rồi bắt đầu là con người lúc đó là là hưởng thụ mà tại vì tu thiện á, là phước báo nó lớn à, nó lớn dần nó lớn dần thì cái sự hưởng thụ của con người á, quý vị cái sự tiêu dùng tiêu xài phước báo của con người ấy, nó cũng tăng dần tăng dần cho đến khi 8 vạn 4 ngàn tuổi 84 ngàn tuổi thì bắt đầu là đã xài hết phước báo rồi phước báo lúc đó xài hết rồi xài hết thì bắt đầu đổ nghiệp đổ nghiệp thì quay ra là tạo tạo ác cho nên là chư tổ mình nói là hưởng phước bất khả hưởng tận mình hưởng phước mà mình hưởng hết thì à, không còn phước à, không còn phước cho nên phước báo của mình nó phải tiêu dùng tiết kiệm các quý vị <laughs> à, tiết kiệm tiết kiệm như thế nào sư ừ. cô ờ, nói luôn trong cái cuộc sống sinh hoạt để cho đại chúng có thể à, có được một cái kiến thức à, mà đây là sư cô cũng học theo à, bên trường sư cô dạy à, ở bên Đài Loan cái môi trường à, tuy là người dân họ sinh hoạt cũng khá hơn ở Việt Nam mình nhưng họ vô cùng là tiết kiệm ừ. vì nào đi Đài Loan thì sẽ biết ừ. thí dụ mình đi vô một cái nhà hàng gọi là ăn tự chọn đó thì mình thấy cách ăn của cái người đó mình sẽ biết là họ được dạy dỗ về cái kiệm phước kiệm đức à, hay là những cái cái gọi là cái văn hóa của một dân tộc đó nha mình nhìn thấy à, cái ăn cái đi cái đứng hay là cái giao tiếp mình cũng thấy được bây giờ là chúng ta có nhiều cái nhà hàng gọi là sư tao bảo ăn no lúc đó sư cô ở bên đó đôi khi cũng ra đi ăn với bạn bè thì ờ, nó sợ mình là là đi vô đó là là ăn rồi mất cái hình ảnh của nó cho nên nó dạy trước ừ. mà sư cô là một người là chịu khó lắng nghe à, nó nói là à, ở bên Đài Loan của tao á là như vậy như vậy đó mày mới qua là mày phải học theo nha tao mới dẫn mày đi không được để thừa ra bàn để thừa ra bàn là người ta phạt mà phạt là gấp đôi dạ. thí dụ vào ăn là 50 ngàn nhưng mà anh để thừa thức ăn phạt anh tới trăm ngàn ừ. cho nên lúc đó sư cô được dạy nhiều lắm mà mình chịu khó lắng nghe cho nên là khi vào ăn nhà hàng tự chọn dù là thức ăn rất là nhiều họ cho mình ăn thoải mái nhưng xem mình như thế nào nếu như mình một người mình không được à, dạy trước thì có thể là mình vào là mình mình tha hồ mình gấp nhưng mà con mắt thì nhỏ cái bụng xin lỗi không mắt thì to <laughs> cái bụng thì nhỏ à, cho nên gấp rất là nhiều à, ăn no ăn no rồi không thể ăn nữa à, và để thừa lại thì sợ phạt cho nên cố gắng ăn vào là bắt đầu là đường cao <laughs> huyết áp cao <laughs> dạ. cholesterol cao à. cho nên những cái nhà hàng mà ăn ăn từ trộn là dễ làm cho mình sanh ba cái bệnh cái bệnh là huyết áp cao tiểu đường cao cholesterol cao à. nhưng mà nếu như mình mình biết tiết chế mình ăn trong vừa đủ có một bụng của mình thôi dù là mình trả cái tiền đó rất là nhiều à, nhưng mà mình ăn no cái bụng mình vừa cái bụng mình là đủ để cho cái bụng mình có cái cái không gian để nó nó tiêu hóa thì là tốt nhất cho nên từ cái ăn lá sư cô cũng được dạy à, cho nên bây giờ sư cô nhắc lại chúng khi chúng ta vào à, bàn ăn đó à, thì chúng ta phải biết là thứ nhất là mình tiết chế à, thứ hai là mình ăn sao mình cảm thấy là rất là có à, cái cái đẹp trong cái ăn đó cái ăn tuy là mình nói ra thì nó à, đôi khi nó chạm đến cái tự ái mà cái ăn là nó thể hiện cái tư cách của con người rất là lớn à, ở đây nói vấn đề kiệm phước à, cho nên là dù là họ cho mình ăn rất là nhiều tùy thích nhưng mà mình kiệm phước nếu mình ăn mình bỏ bừa ra thì mình lãng phí à, còn ăn nhiều quá nó làm mình sức khỏe mình là không tốt à, à. cái thứ hai nữa từ một miếng giấy nhỏ chúng ta cũng có thể kiểm phước quý vị biết giấy được làm từ đâu giấy được làm từ cây à, cho nên bây giờ quý vị thấy à, một tờ giấy mình dùng cái màu xanh á, của rừng mình sẽ hao tổn đi một cành cây cho nên khi dùng giấy á, để tiết kiệm giấy là một tờ giấy to như cái vậy như vậy ha quý vị xếp lại à, xếp lại thành 4 ha xếp lại thành 4 à, rồi mình sẽ dùng được bốn mặt thay vì một tờ giấy mình dùng như thế này mình lau thì mình chỉ dùng được cái một mặt thôi còn mình xếp lại thì mình sẽ dùng được bốn mặt cái mặt này mình lau xong mình trở qua cái mặt kia mình lau à, rồi mình thậm chí là mình có thể lau được cái nơi cái vị trí mình ăn trong một tờ giấy trong trong cái phạm vi một tờ giấy nếu mình biết cách dùng à. đó là cái ăn cái uống cũng vậy mà sư cô thí dụ là mỗi lần mà đạo tràng khóa tu xong á, là sư cô đi thu cái vỏ chai của đại chúng á, trên lầu có gốc cây có ngoài sau vườn có và nó thường thường á, là trong cái chai nước á, nó còn khoảng là một phần ba một phần ba nước mình uống mà mình không để ý mình không uống hết mình để đó rồi mình quên có thể là quý vị quên chứ không phải là ờ, là là quý vị bỏ bỏ bừa nhưng mà chính cái quên của quý vị đó là nó nó lãng phí đi một ly nước và khi sư cô dọn như vậy sư cô cũng không uống cái nước của quý vị được à, tại vì quý vị uống qua rồi thì chỉ còn là mình tưới cây thôi à, cho nên luôn tiện đây là à, sư cô thông báo để chúng là khi chúng ta dùng nước à, là nếu mình dùng cái chai đó mình không rót ra ly ấy, thì mình lại phải dùng hết à, còn không mình thấy mình nhắm dùng không hết thì mình rót là ra cái ly và uống xong à, mình chịu khó còn là nửa chai mình đem nhà bếp mình để để họ biết là nước đó là nước đã chế ra ly thì họ có thể dùng còn mình để đâu gốc cây hay để đâu chỗ này là nhất định là cái đó là không phải là nước rót là ly mà nước bị thừa à, thế ra là lãng phí à. À. thứ ba là vấn đề dùng nước tắm nước rửa mặt à. À, thí dụ chúng ta mở cái ờ, cái vòi nước ra à, thì quý vị phải biết rằng ở dưới này mình phải có một cái ly hứng à. còn nếu như mình không có ly thì mình mở cái romone nước đó mình mở rất là nhỏ rất là yếu à. còn mình mới xòe ra một cái mà mình chỉ vọt vọt được cái nước trên tay mình rửa mặt thôi hay xúc miệng thôi thì nước này là lãng phí à. cho nên khi mở nước mà không có cái thao hứng là quý vị mở vừa mở nhỏ nước à. tiếp đến nữa là phần điện à, điện à, à, đủ mát thì không cần bật quạt đủ sáng thì không cần bật điện à. đó là cách mình tiết kiệm phước báu bởi vì nếu như phước báu mình có đó mình có nhiều đó là do mình tu tập nhiều mình tạo phước nhiều nhưng nếu mình dùng nhiều thì mình cũng hết à. cho nên khi con người mà thọ dụng phước báu đến cái tuổi thọ hưởng 84.000 vạn thì bắt đầu xa đọa bắt đầu tạo ác thì như vậy là nó trở về cái thế giới nó chuyển qua thế giới là chèn trịa 100 năm giảm đi một tuổi cứ 100 năm giảm đi một tuổi cho đến bây giờ là tuổi thọ mình thọ còn 100 tuổi đúng không ừ, là mình đang ở trong cái chèn chĩa phải không quý vị bây giờ chúng ta đang ở trong cái chèn chĩa chứ không phải là trăng chĩa tại vì tuổi thọ của con người từng ngày từng từng giảm xuống và đến một lúc là giảm đến 50 tuổi, 40 tuổi, 30 tuổi, 20 tuổi đến 10 tuổi. Thì 10 tuổi thì, thì lúc đó nó kinh khủng lắm trong kinh phật miêu tả gọi là tam kiếp nạn nó đều diễn ra hồng thủy lửa cháy và binh đao đến khi con người mà thọ mạng 10 tuổi ấy, à, thì là thiên tai nhân họa nó đều xảy ra à, và lúc đó con người chém giết nhau tàn ác với nhau bức hại nhau rồi đến một lúc nào nào đó người ta cảm thấy à tại sao mình phải sống như vậy tại sao con người phải hận thù nhau phải chém giết nhau à, lúc đó họ bắt đầu mới suy tính à, phản tỉnh trở lại rồi bắt đầu cùng nhau hướng thiện thì từ 10 tuổi đó bắt đầu cùng nhau hướng thiện thì cứ 100 năm thì nó lại tăng lên một tuổi cứ tăng dần tăng dần trở lên đến 8 vạn 4 ngàn tuổi ở thế giới tịnh độ là thọ mạng vô lượng à, như vậy thì quý vị biết cái phước báo nó vô cùng lớn mới có được cái thọ mạng như vậy ở thế gian á nói rằng nếu mình muốn có được một cái thọ mạng cái mạng sống mà lâu bền như thì mình bắt buộc phải ăn uống tiết chế và sinh hoạt lành mạnh cái đó còn chưa đủ theo trong đạo phật mình á, thì muốn có được thọ mạng lâu dài thì ngoài cái sinh hoạt lành mạnh đó ăn uống điều độ đó mình phải có một cái tâm hồn trong sạch và mình thực hành những cái điều phước thiện thí dụ như là không sát sanh không những không sát sanh mình còn phải hộ sanh đó là cái nguyên nhân để mình gieo cái hạt giống lành cho mạng sống và thọ mạng của mình ha. sư cô có một lần á đi biển à, thấy một cái người đàn ông nhặt rác xô cảm động vô cùng tại vì trên biển á, hiếm khi mình thấy có người nào mà mà nhặt rác trên biển ở Việt Nam mình là hiếm thấy lắm à. nhưng mà hôm đó sư cô đi biển à, sư cô nhìn xa thấy một cái chú đó à, chú cầm cái cái à, bao nhiêu lông vừa đi vừa cú xuống nhặt cái gì dưới bờ biển sư cô nghĩ là bác đó đang nhặt mấy con sứa quý vị à, lúc đó là mùa sứa ừ. nhưng mà lại gần thì không phải sứa mà chú đang nhặt rác xua cảm động vô cùng đây là một cái hành động gì quý vị bảo vệ môi trường à. quý vị thấy bây giờ sở dĩ mạng sống của chúng ta mỗi ngày một giảm á bệnh bệnh nhiều là cái yếu tố môi trường nó rất là lớn ảnh hưởng rất là lớn à, mà quý vị thấy một cái chú mà lượm rác trên bờ biển thì cái ý thức bảo vệ môi trường của anh ta rất là lớn à, à, cho nên là bảo vệ môi trường phóng sanh hộ vật đó cũng là một cái nhân tố để mình tạo dựng cho mình một cái thọ mạng lâu dài thưa đại chúng là chư phật và bồ tát á, thường được mình xưng tán là đại y vương vì sao là gọi là đại y vương tại vì bất cứ cái bệnh nào quý ngài cũng đều chữa thế thì quý vị chư phật và bồ tát dùng phương pháp nào mà có thể trị được bá bệnh cho chúng sinh dùng phương pháp nào là chữa thân bệnh hay là chữa tâm bệnh hả bây giờ câu hỏi này sư cô xin hỏi là đại chúng chư phật và bồ tát <laughs> được xưng là đại vương thì quý ngài chữa là thân bệnh hay là tâm bệnh hả ai nói thân bệnh đưa tay sư cô xem ai nói thân bệnh ai nói tâm bệnh như vậy không thân không tâm thì chữa cái gì đây <laughs> à, chư Phật và Bồ Tát ấy, ỷ sinh thảo sân là lấy tâm để điều thân à. cho nên mục đích chính là chữa tâm chứ không phải chữa thân tâm chữa lành thì tự nhiên thân nó lành cũng như là hình nó ngay thì cái bóng nó thẳng à còn sở dĩ bây giờ mình bị bệnh á, mà mình chữa không hết á, là do mình chữa cái thân mà không chữa cái tâm mà cái thân này bệnh là do từ tâm nếu mình chữa cái tâm nó lành thì cái thân nó sẽ khỏe phật bồ tát chữa bệnh là chữa tâm bệnh lấy tâm mà để điều thân à cái bóng mình muốn cho nó thẳng thì bây giờ mình sửa cái bóng hay là sửa cái hình mình phải sửa cái hình đúng không thì cái bóng tự nhiên nó ngay cho nên mới là đại y vương đó quý vị à, quý vị có nghe cái quyển sách nói về niệm phật chuyển hóa tế bào ung thư chưa à, nếu như dùng chữa thân bệnh á, thì không thể nào chữa được cái căn bệnh ung thư nhưng mà có người chữa lành là vì họ chữa tâm bệnh thí dụ như là cô lưu tố văn à, là một hành giả tu tịnh độ cô ấy là bị bệnh ung thư nhưng mà sau này nhờ niệm phật mà hết căn bệnh ung thư à. nhưng mà mấy ai làm được điều đó có một nhà thơ à, họ, họ diễn tả à, cái nỗi khổ của người bệnh đó, à, ở đây sư cô xin chia sẻ với đại chúng ha bệnh tật đeo theo để khổ đời à. quả thật là như vậy ha bệnh tật đeo theo để khổ đời con người vì bệnh phải mồn hơi bệnh xuôi quân tử không tròn trí bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời bệnh chuyển trần gian thành địa ngục bệnh mờ nôn nước áng mây trời phải chăng không bệnh là hy hữu nên mộng xuân hồng phải tả tơi <laughs> thưa đại chúng đành rằng sanh già bệnh chết là quy luật tự nhiên nhưng mà cái sanh cái chết á nó không bức bách bằng cái bệnh đó quý vị à, tuy là sanh già bệnh chết là điều hiển nhiên nhưng mà cái bệnh cái đó mới là là cái bức bách con người chúng ta mới làm cho chúng ta có một cái nỗi khổ cảm thẩm thấy được cái nỗi khổ nếu như một mai mà mình bệnh mình nằm trên giường á nhiều khi mình muốn chết á muốn chết cho giải thoát phải không à, lúc đó mình không sợ chết mình thậm chí là mình còn muốn cho chết nữa thiền sư quy sơn dạy là quý vị sẽ thấy một mai nằm bệnh ở giường các khổ trói trăng bức bách sớm chiều lo nghĩ tâm ý bàng hoàng đường trước mờ mịt không biết về đâu lúc đó mới biết ăn năn nhưng khác mới mong đào giếng chỉ hận sớm chẳng lo tu, đến già nhiều điều lỗi lầm, lâm chung rối loạn, lưu luyến bàng hoàng. Sư cô nói đến đây là để sư cô thưa với đại chúng là cái thọ mạng ở cõi cực lạc sở dĩ được lâu dài như vậy là một phước báo vô cùng rất là lớn. À, bởi vì chúng ta đang ở cái thế giới này là đang ở trong cái thế giới chèn chĩa cái kiếp số nó giảm như vậy tại sao có một nơi để mình hướng về mình được cái tổ thọ vô lượng mà đại chúng há là không siêng năng để tu tập mạng sống mà ngắn ngủi là chúng ta bị tổn hao nhiều điều lắm trên phổ quẩn phả trữ duy sân trung cung giàng chu phổ sinh chinh san dậu zhi ran khoai lơ ủ dậu trung khổ xí tớ phây y若寿命短数者遗憾己计逐预备无底故此愿最之要者也cái đoạn này có nghĩa là nếu mạng sống của mình được dài mình có cơ hội để mà tu tập để chúng ta thấy ở thế giới tịnh độ mà cái thọ mạng vô lượng đó là một điều chúng ta cần phải hướng đến để mà thân cận thiện hữu tri thức để mà mà tu tập tự nhiên là mình xa lìa chúng khổ mình được những điều hạnh phúc an vui còn nếu mạng sống mình ngắn á, là nó giống như duy pê ủ tỳ là cái ly ngọc cái chén, ngọc nó không có cái đáy tuy là cái chén ngọc đó nó rất là quý nhưng mà nó không có đáy thì mình không đựng nước được không đựng cái đồ gì được hết cũng như thân mình là quý đó à, là để mình tu tập mình có một trí tuệ nhưng bây giờ mình chưa tu được gì cả thì cái mạng sống mình hết rồi thì mình sẽ không có cơ hội để mà tu Đúng không à, giống như cái ly ngọc bây giờ nó không có cái đáy thì dù nó quý nhưng cũng không dùng được gì cả mình có một trí tuệ sáng suốt nhưng cái thân mạng của mình quá ngắn à, thì mình tu cũng không được là một điều đáng đáng tiếc à, chúng sinh văn nhiều ở cõi tịnh độ vô số là do đức phật a di đà kết duyên lành với chúng sinh à, cho nên bây giờ mình muốn có những người thân bằng quyến thuộc nhiều thì mình đi kết duyên lành với chúng sinh càng nhiều mà nên nhớ là kết duyên duyên lành chứ không phải duyên duyên duyên, duyên ác ha ừ. duyên ác mà nhiều đến họ quậy phá mình như vậy thì mình cũng mà chết à, cho nên kết duyên lành mà duyên lành thì làm sao để mà kết à, duyên lành làm sao mới kết được à, hôm trước mình học hạnh quan âm rồi à, mình áp dụng gì thương yêu à, phải có tâm thương yêu phải có sự cảm thông có sự thấu hiểu khi mình tiếp xúc với một người dù người đó là người thân quen gần gũi như là chồng như là vợ như là con của mình nãi chí thậm chí những người mình mới tiếp xúc những người xa lạ mà mình muốn kết duyên lành với họ đầu tiên là mình phải có cái tâm thương yêu phải có cái sự cảm thông à, phải có cái sự chia sẻ thì tự nhiên cái nhân duyên với mình và họ à, nó sẽ là thiện lành à, nó nó nó là đáng thương đáng yêu ha như sư cô đó đúng sư cô cũng đang nói đó hôm qua sư cô về trước à, sư cô lau phòng á sắp xếp cho quý vị sư cô rất là hoan hỷ à, sư cô lau nhà đó Quảng Dung thì đang dưới nhà bếp sư cô Lam Nhà, sư cô Hoan Ý. À, mình đang kết duyên lành với những người về tu đây. Tự nhiên một một một một cái tâm niệm khởi, sư cô đang kết duyên lành quý vị. Sư cô làm không thấy mệt. Thật sự làm không thấy mệt. Rất là hoan hỷ, rất là an lạc. <laughs> ừ à, cho nên đó là mình muốn sanh về cõi tịnh độ để được thọ mạng vô lượng mình có muốn có được chúng tùy tùng à, nhiều vô số à, thì mình bắt buộc phải kết duyên lành với chúng sinh thì hôm nay sư cô xin phép chia sẻ với đại chúng đến đây sư cô xin chúc đại chúng là thân tâm khỏe mạnh khoan hỷ an lạc tinh tấn tiến tu chúc à, khóa tu của chúng ta thành công nam mô a di đà phật